Gia chủ nên làm gì khi bảy ngày vẫn táo quân? Ngày 23 tháng Chạp, táo quân sẽ lên trên thiên đình trầu trời và tới ngày 30 mới quay trở về trong coi bếp nút. Cùng xem những điều gia chủ nên làm 7 ngày vẫn táo quân. Theo tục lệ của các cụ, nhiều người vẫn tin rằng trong mỗi gia đình đều có ba vị thần táo quân, bao gồm hai ông táo và một bà táo trong năm bếp nút và giữ lửa cho cuộc sống. Táo quân sẽ biết hết những việc sinh hoạt trong gia đình và trong ngày 23 tháng Chạp âm lịch còn gọi là ngày ông công ông táo, ba vị táo quân này sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo với Ngọc Hoàng mọi việc xảy ra trong gia đình trong một năm vừa qua ở hạ giới. hằng năm các ông táo sẽ bay lên thiên đình vào ngày 23 tháng Chạp, tới đêm giao thừa các ông táo sẽ quay trở lại hạ giới để trông coi việc bếp núc của gia đình. Cùng xem những điều gia chủ nên làm khi 7 ngày vắng táo quân. 1. Trang Hoàng dọn dẹp nhà cửa Trong 7 ngày vắng mặt táo quân, Gia đình bạn có thể xây dựng cây nêu ngày Tết để trang hoàng nhà cửa. Khi lễ táo quân xong, có thể sự hiện diện của táo quân trong gia đình bạn thì có thể dán giấy đỏ, có thể viết tên các táo hoặc vẽ hình các táo lên đó rồi dán giấy đỏ có viết tên các táo. Điều này có ý nghĩa đón chào táo quân từ trên thiên đình trở về trong ngày 30 Tết. Vào những dịp cuối năm, sau khi các táo quân về trầu trời thì gia đình nên hóa mạnh giấy cũ xuống và dán lên trên bếp một tờ giấy đỏ mới để chào đón táo quân trở về. 2. Lau chùi dọn dẹp nhà cửa Vào những ngày cuối năm bạn có thể dọn dẹp lại nhà cửa, tẩy trang hết những năng lượng cũ bằng cách lau chùi, dọn dẹp đồ đạc trong gia đình, loại bỏ những vật không cần thiết hoặc nạp năng lượng mới cho những vật dụng trong nhà như ba vị phúc lộc thọ. Hoặc để nạp năng lượng thêm các đồ phong thủy, bạn có thể dùng các cách sau. 11 giờ trưa, tất niên tức 30 Tết, bằng đốt ba ngọn nến trước cả ba vị thần trên. Việc này cũng giúp mang lại năng lượng cho các vị thần trước thềm năm mới. 3. Mở cửa chính và tất cả cửa nhà Bữa ăn tất niên hay ngày 30 Tết, tức là thời điểm mời gia tiên về dự cuối năm, có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Vào buổi tiệc tất niên, mọi người cần ăn mặc đẹp, chỉnh tề như các chị em đeo trang sức hoặc luôn tươi cười để năm mới luôn gặp nhiều may mắn. May mắn sẽ càng nhiều vào đúng thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Vì vậy, hãy dành tặng tất cả cho những người thân yêu lời chúc tốt đẹp nhất để có được một năm mới may mắn và hạnh phúc. Đặc biệt vào đêm 30 Tết, bạn hãy mở tất cả các cửa chính, cửa nhà và phải mở trước thời điểm giao thừa. Các đèn nến đều phải bật sáng để tràn ngập ánh sáng dương khí, tràn ngập căn gia đón may mắn.